Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, everyone. How was your holiday? How was your holiday? It's very um, fun. Very boring. It's very fun. How how? Con đi Đắk Lắk cô. How fun is it? Oh, you visited Đắk Lắk. Okay, very good. Who who oh, was on holiday like somewhere else besides your home country like uh, who traveled who traveled to mm. another place at uh, in the holiday có bạn nào đi uh, du lịch ở một nơi khác không hay là các con ở nhà okay so I heard someone uh, was visiting Duck Luck right for me, I I I don't think I can handle the busyness when everyone was like uh, traveling, everything's so busy and very crowded, right? So I just stay at home. I stay at home. So do you? Did you? Did you stay at home or did you uh, visit somewhere else? Đặng Thị Minh Ngọc. Okay. Con đi Đắk Lắk thứ tư con mới về thứ à thứ tư thứ tư á thứ tư tuần nào this week or next week ơ con nghe được cô không có đúng không các con có đi đâu không có đi đâu vui vui không có thể kể cho cô không cô chả đi đâu cả à? cô chả biết kể cái gì cô chỉ ở nhà thôi ờ, ở nhà và đi chơi với các bạn uh, I at home and I uh, went out with my friends for a coffee. Just like that, I'm not visiting anywhere else. I my intention was to visit Hải but it is very crowded there. So I decided to stay at home. I will think of like another time to uh, travel, but not right now, not during the holiday. It's so crazy. it's better to stay at home. <laughs> it is better to stay at home and it's much safer, I think so. Ok, hôm nay chúng ta sẽ vào luôn uh, mi Được nhạc ấy nhở? Ok, yeah. hôm nay con sẽ cho con ôn lại các sample nha Ok, chúng ta sẽ vào quiz luôn Chuẩn bị sẵn sàng nào Team classic, classic đi Hay team nhỉ? Ừ, chị với classic nhỉ? Các con thích cái gì? Classic nha, classic chơi individual thôi nha. Chẳng thấy các bạn nào nói gì. Ok. Con vẫn được mở mic mà. Trời ơi, đã tắt mic của con đâu. Okay, so I have put the link in the chat box. So okay, wait for me one minute. Okay. if you cannot like get into the quiz by link, you can use this code. Okay. So we will be revising some of the like mm, past simple verb. It is both regular and irregular. So let's test your memory. có bạn nào ở bên ngoài mà chưa vào không nhỉ? Ok. Nguyễn các con đã thi xong hết chưa? con đã thi xong hết tất cả các môn chưa? Sắp nghỉ hè rồi. Ạ. Chưa, con, ờ, tuần sau là con sẽ chuẩn bị uh, thi cuối kỳ. Thi tuần cuối sau kỳ. con mới bắt đầu thi mới môn phụ. Tuần sau. Ok. Cô thấy là có một vài trường là đã thi hết tất cả các môn phụ rồi, chỉ có đợi các môn chính thôi là thi thôi. Ờ con thì đúng, thì đúng môn chính vào ờ, vào tuần sau luôn cô mình sợ toán với môn tin lắm toán là giáo dục công dân này một bảy chín mươi giờ con hỏi thì đúng một bảy chín là ok không hello ok hello. mai mai mai con mới thi đúng là mai <laughs> mai mai mới thi <laughs> ok minh ngọc tiếng việt 10 toán 10 có nghĩa là bạn Ngọc vẫn đang học lớp con, 1 à chờ con cô có phải Ngọc ồ oh, bạn Ngọc vẫn đang học lớp 4 ok thế mà bạn được lớp mình rất là giỏi ok cô thấy có bao nhiêu 18 bạn rồi thôi cô bắt đầu nha bắt đầu ừ. nhá ok Giờ này cũng khá là dễ và độ nhớ bài là con thế nào Ui. ánh lên không không biết nữa cô không biết nữa là ấy không biết đặt tên như thế nào đâu nêm ok tôi nghĩ là các bạn đã xong hết rồi đúng không à các bạn có một bài bạn cuối này có lẽ có thể các con sẽ thay đổi giống được không mà có cô đóng nguy cơ vào bị tụt hạng rồi Nó tụt hạng lắm mấy đứa nằm ở dưới đây là đi lên bạn đẩy mình xuống nhỉ dã ra mẹ đó thế cũng là công bằng các bạn đi vào muộn mẹo không không công bằng lỗi gì hết nó còn bị tụt hạng rồi kìa cô giờ ở lên ra cao đấy đợi các bạn chơi xong hết thì đợi các bạn hoàn thiện chơi các bạn em rất với bạn làm thật này sao hai bạn này lại có dấu sao vào lại à bình an làm xong rồi xong vào lại đúng không không chơi thế đâu nào nữa mình sẽ cho mọi người tập bây giờ bây có hai bạn này cô đang muốn à ba bạn này một con bị tụt hạng rồi cô được này Mình sẽ không của em đi Em Thôi em đây Mình rất là đồng ý với bạn Kenny là hãy lại Ờ, em, em, em, em Lần sau vào gọi là là không bấm cô lần sau cô bấm giờ lần sau cô phải bấm giờ mới được cái này thì cãi nhau trong lớp cần trầm cảm đấy cô cấm kém cướp nhà tôi rồi ok ờ. tôi còn đang level một rồi mà cô lại làm như vậy buồn chết ok chúng ta sẽ check nha nãy Ngày tại vì là, là, là con uh, không đọc kỹ đề bài không đọc kỹ đề bài đề bài nó chỉ thế thôi mà là... sao lại phải cần đọc kỹ nhỉ con nhỉ mình chỉ cần chia động từ thôi mà đúng không à, không ý okay. con là hơi nhầm hơi hơi balance xíu nên là bấm nhầm ở nhầm mà à bấm là tục hết à. strict nó xuống à, tục hẳn luôn. Kỹ nhờ. Ok. Rồi chúng ta xem nhá. Chúng ta có động từ work là theo quy tắc cho nên chúng ta sẽ thêm ed. đi 20 years for sao 20 years. Ok. He win là động từ bất quy tắc. Nếu mà các con đã học cả cái P2 gọi là gì nhỉ? Phân từ hai thì mình hay đọc là win one one ấy. Win one one cô hay đọc như thế cô đọc hay đọc cả ba từ luôn để mình nhớ luôn kể cả về sau mình dùng ở trong thì hiện tại hoàn thành ấy thì mình cũng nhớ được luôn đó rồi go went và gone đúng không go went gone went là cột số 2 có nghĩa là chia cho thì hiện uh, thứ đơn đấy. đấy mình chọn went discover discover chúng ta sẽ không nhân đuôi error giống như câu này đâu nha chúng ta sẽ chỉ thêm ed thôi đây là động từ theo quy tắc Columbus đã khám phá ra châu Mỹ vào năm 1492. Cô không biết là thông tin này có đúng không, mặc dù là mình được dạy như thế đấy. Nhưng mà theo như lịch sử đúng ấy thì nó không đúng cho lắm. Columbus, cô không biết là Columbus là người khám phá ra hay là Columbus là người xâm lược cái vùng đất này. Đấy, đấy là vấn đề. Có khá là nhiều tranh cãi ở đây. Okay, my friend, worked very hard on this presentation. Giống câu 1 đúng không? Là work, worked. My sister finished. Okay, thêm đi. Đây là động từ theo quy tắc. The baby smiled at me an hour ago. Ok smile cũng là động từ theo quy tắc. Tuy nhiên nó đã có chữ e rồi nên mình chỉ cần thêm chữ d nữa thôi là đủ. Ok. This one baked, baked cũng là động từ theo quy tắc thêm d I study. Study này nó cũng theo quy tắc nhưng mình phải biến đổi một tẹo bởi vì đuôi nó là chữ y dài. Biến nó thành y ngắn và thêm ed chúng ta có study. Okay. Uh, sure, played. Okay, played thêm ed. Đừng nhầm lẫn giữa study này và play này nhá. Cái chữ y dài nó ở vị trí khác nhau ấy. Okay, it stopped câu này thì chắc chắn là mình thêm phải nhân ừ. đuôi nhân đôi cái chữ p ở cuối rồi bởi vì là chữ o này là nguyên âm bị kẹp giữa hai phụ âm nên chúng ta phải nhân đuôi nhân đôi cái phụ âm cuối sau đó thêm ed my friend opened open thêm ed ok cái này các con biết rồi nữa she didn't plan đây là câu phủ định nên chúng ta phải dùng trợ động từ did did not biết tắt là didn't và khi chúng ta đã có trợ động từ rồi thì động từ sẽ không chia nữa và để nguyên thể là plan did you see ok chúng ta không thể chọn so được nhá bởi vì chúng ta có trợ từ biết rồi đúng không why did she call call chọn câu bình thường này ờ xong hết rồi hết rồi ok cái đó cô cái đó là sự nhìn nhầm đang bay lắc ở những câu chúng ta xem là các bạn bị sai câu nào nhiều nhất nên là chọn từ được thì nó lại đúng cold ok uh, toughest question là câu nào đây là các câu các con sai nhiều nhất này why did she call ok call chọn chúng ta có chọn từ tết rồi đúng không nào đó ok ok sao còn muốn làm một quiz nữa không hay chúng ta vào bài nhỉ? Thôi vào bài đi. Bài đi Thôi bà. mình nhà bài rồi cô <laughs> mệt Chơi mà Ôi. mệt Chơi mà cũng mệt không chơi nữa Học chăm chỉ Mệt đâu cô Mệt đâu cô Okay, so let's ensue the Nếu great fire on the Học chăm chỉ Ok, hôm nay chúng ta sẽ vào một cái bài này nó có liên quan đến một sự kiện lịch sử nổi tiếng tất nhiên là không phải ở nước chúng ta mà ở nước Anh. Ok, Ờ, đây là một sự kiện lịch sử nhánh đó là cô đó thì chúng ta sẽ xem là có cái gì xảy ra trong sự kiện này nhé ok nạn đói hả cô ơi ờ. nạn đói à chúng ta nhìn xem okay let's look at the picture what happened here but first we need to match the words Không to the correct cô. picture please okay. Come on, uh, ờ, so we have six. Six words, right? Okay. I want to match, please. Okay, so I will call six of you. Okay. Me, please. Okay, who wants to do this task? At, uh, please. Mine. Me. Mine, right, in the chat box. Me, okay. me, me, me. One, me. just write one time. Me. Phương Khánh Linh này. I à. just see a few people bạn nào, will raise bạn nào kiểu bói bói ờ, bói nhỉ? raising nói gì nhỉ? Us. Trường này. One, okay. two, three, four, five, six. Oh, I Miss, Miss gọi mấy bạn mà cỡ có giơ tay đi Miss. Đây nè, 1, 2, 3, 4. Đây, cô đang nhìn ở trong chat mà con. Tất nhiên cô sẽ chưa thể gọi hết được trong một bài này nhưng mà cô có nhiều ừ. bài mà con yên tâm đi. Đấy, đủ 6 luôn cô, đủ 6 bạn giơ tay ở trong participant luôn cô. À, thế sao cô không mời mà cô mời trong chat cô lại là không... sao? Cô có khá là nhiều tab để nhìn vào ấy, <laughs> cho nên là không chịu cô chỉ đâu. có thể nhìn được một chỗ thôi. Không chịu. Ô, còn bạn nào nữa nhỉ? Toàn là những bạn này mà cô vừa gọi mà. Tố Uyên. À, lướt Tôi thấy tên của bạn mới. thôi chịu. Đấy, <laughs> con viết con viết ờ, chữ đi được không thôi nó được kệ đi hoặc là con viết là nó nối Jasmine thì cô thấy rồi <laughs> buổi nào con cũng nối mà con không biết là thôi lười nhá Okay, so in this picture, we have five objects. They can be a person or a thing or even an animal, right? So let's see. We have building, a crowded street, a fire, a rat, a sick person, and wood. Okay, okay. Okay, so I can see a building. A building, it is A, right? Okay. A crowded street. E, okay. Look at a fire. Yes. A rat. Okay, oh, very good. Oh, con nghĩ là cô xếp cái ờ, fire thì à, nghĩ oh. cô xếp fire và cái đoạn cái đoạn này thì sẽ đẹp hơn cô ạ. Chứ vâng. cái chứ xếp vào cái này là khói thì phải smoke mới đúng. À, con con có thấy không? Thực ra là ừ, cái B này nó nó tượng trưng nó đặt ở đấy thôi nhưng mà con nhìn ở đằng xa con sẽ thấy là đằng xa này cũng là đang cháy đấy. Thì có, cô đây là mới có khói đúng không? ờ, cô hiểu còn để hiểu. đây thì nó lại người ta lại nghĩa smoke nhiều hơn là fire nhưng mà chúng ta không có từ smoke ở trong sáu từ này đúng không chúng ta vẫn có thể hình dung ra được ok so không có lửa thì làm sao mà có khói không <laughs> có cái câu đấy ok a rat a sick person and wood ok very good very good ok so can you imagine what is happening in this picture So this is like a street with buildings and a lot of people on the street. There are, you know, sick people and healthy people, like everyone, everyone in this city. And there is a big fire afar. Okay, so this is like, I think it is very tragic, uh, like tragic event that happened in London. Okay, Let's see. Rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi đó. ta Track 1.36. A. Buildings. B. A fire. C. A rat. D. Wood. E. A crowded street. F. A sick person. Ok, rồi các con đã làm rất là đúng bài này rồi. À, cô hỏi một tí là cái ờ, rat này thì nó khác gì ơ mouse? Các con biết không? Mà ờ, nhớ ông nhầm thì ơ mouse sẽ ờ, nhưng có bạn muốn nói thì con phương có sẽ nhử các bạn có bạn nào nói đâu bạn nào nói ơ ờ, bạn nào nói thì cứ nói thôi sao sợ gì ơ ờ, tôi không nói nữa ra rồi các con nghe cô nói sao cô không nghe bạn nào nói vậy nhỉ không ờ, con nghĩ là con bật của bạn này <laughs> ok rat thì chúng ta nói về chuột cống đúng không như kiểu là nó khá là bẩn ấy đấy còn mouse thì nó là con chuột có thể là con chuột hamster thì mình cũng gọi là con mouse ok rat thì nó thường là rat là nó... con chuột cống đúng rồi nó kiểu như là hạ cái cái sự sạch sẽ ở con chuột một, xuống một chút đi nhiều khi nếu mà con xem phim thì rat người ta cũng hay dùng như kiểu để gọi là để nói về một những những cái người mà người ta không được tốt đẹp cho lắm hoặc người ta rất là có những cái tính xấu ấy thì người ta cũng bị gọi là rat đó ok ừ. rat thì thường là rat là chuột chuột uh, thú chuột cống thảo cô chuột chuột cống đúng rồi ok tất nhiên là rat mouse thì là chỉ chung nhưng mà rat thì nó có vừa có nghĩa đen là chuột cống có nghĩa bóng nữa thì là chỉ những cái người mà không có đức tính không được tốt đẹp chẳng hạn ok rồi, Chuột. chúng ta có hai cái tính từ là crowded là đông đúc này và sick Chuột. là bị ốm đúng không? Ốm yếu. Okay, so in task 2, let's look at the pictures A to D. What can you see? Okay, I will need someone. okay bạn nào có thể miêu tả cho cô bức tranh? À, các con nhìn thấy cái gì? Có thể nói cho cô cả mọi thứ mà con thấy ở trong Ờ. gọi bạn nào bây giờ nhỉ ok cô gọi bạn à, hoàng giang xem nào ok chờ cô gọi nhá cô gọi lần lượt nha nếu mà cô thấy à, vẫn chưa đủ thì cô sẽ gọi ok hoàng giang what can you see in picture a i can see hey, fire ừ, ok cô bảo bạn ấy fire. chỉnh ảnh mic đi cô tôi vọng ạ ổn rồi được không nhỉ? I can okay. see my boat. Ừ đúng rồi nó hơi vọng thật. Okay, you can see boats, right? À, yes. À, những cái con thuyền này đúng không? Rồi, con thuyền nhỏ. Okay, And what else? Many buildings. Okay, many buildings. Many buildings from afar. Okay, very good. Yes. And where were the boats? Where And were the, the boats? boats? The nghe on ờ, the lake, On the the river. Okay, okay, đúng rồi. Chúng ta nhìn thấy một đám cháy to là big fire. A lot of buildings from afar and a lot of boats on the river. Okay, very good. Dạ. Thank you, Hoàng Giang. Do you have anything else to say? Broken bridge. And a bridge. Okay, here, here is the bridge. Okay, Anything else? Are you finished? Uh, maybe. Okay. <laughs> Thank you. Okay, very good. Con kể được gần hết rồi đấy. Rất là giỏi. Okay. You can see a city, there's a fire, and peoples are in the boats on the river. And there is a big bridge. Chúng ta quên chưa kể là có rất là nhiều người cũng đang ở trên con thuyền này đúng không? Trên con thuyền đó. Okay. Uh, picture B. um, Hiệp Phạm, right? Are you here? Can you tell me what you, mm, yeah, what can you see in picture B? I Here. feelings. Um, I see towers. A tower, okay. Very good. Um, and on the left and the right of this tower, what do you see? A building. Okay, we can see buildings. Right, very good. And what is this small object on the tower? On the tower, what is it? What color is it? It's yellow. It's yellow. Okay. Um, what is it? Okay, it it is gold. Okay, it's golden. Okay, so we can see a tall building. Maybe we can say that this is a building or a tower, and it has something gold on top of it. And there are two big white buildings on the left and the right of the tower. Okay, very good, Hiệp. Con tên là Hiệp đúng không? Hay là đây là tên con là Hiệp đúng không? Hoàng Hiệp ạ. Ok, Hoàng Hiệp. Phạm danh Hoàng Hiệp á? À, con là em của Giang à? đúng không của hàng giang đúng không ok ok rồi giỏi rất giỏi ok picture C oh, picture C cô con à, con là ai được an ok yes um I see a red bus is um I think it's a decker a double decker bus and Very a good. tree and uh, mm-hmm. a palace, a very large palace. And I think, think it is the uh, Buckingham Palace. Buckingham Palace? Yes. Wow. I, I very Good. Okay, you think it is Buckingham Palace? Okay, and yes. this is and, um, and this uh, red bus is like a very famous symbol of, of which city? Of England. I of think England. it's it's a uh, double decker bus. Double decker bus. Very good. like quá. Okay. okay, so this is not a palace. It is a church. It is a church. Okay, so we can see a bus, a double-decker bus on the road and some trees, right? Okay, very good. Nhưng đây không phải là cung điện Buckingham nhá. Okay, and last one, last picture. Who can tell me Nguyễn Linh Chi? Nguyễn Linh Chi? Like, what can you see in the last picture, in picture D? Uh, right I don't know. You don't know? Yes. <laughs> okay, thank you. Vũ Thùy Dương. Vũ Thùy Dương, are you there? Okay, what can you see in picture D? cô thấy con bật mic rồi đúng không à chưa bật bật lại nè ờ ừ. Bùi Lan Phương vậy are you there Lan Phương okay hello okay. teacher hello uh, what can you see in picture D? Just tell me everything that you can see in this picture. I can see a city, many building. Um, you can see the city with many buildings. Okay. Anything else? Um, I can see a mountain. Okay, we can see mountains. Ôi, cô, có Blue không cô? Có. Có. Okay. Lan Phương, are you finished? Is that it? À, cái dòng sông là gì nhỉ con nhỉ? River, river, river. Đây này, từ river này. Ở trên câu 1. Okay, we can see a river. Very good. Okay, so we can describe this, right? This is an old, old picture. There are a lot of buildings and some are churches, right? Churches. Chúng ta có những cái uh, nhà thờ đấy. Okay, church. Okay, some building has name. Có một vài tòa nhà có tên hả? À, ok. Đây là bức bức tranh cổ đúng không? Đó. Tên Đây là uh, London sửa cô ơi là. Uh ừ -huh. Đúng rồi đấy. Thế thì kia xong thêm rồi cô ạ. Oh, cũng có lý. Nhưng mà có phải là sông thêm là dòng sông duy nhất ở ở, ở Anh không, ở London không? Nhưng mà nó kiểu nó nổi tiếng nhất đấy cô, nó bức tranh ừ, cổ ra là ngay luôn cái nổi cái cái kiểu quan trọng nhất cái chính nhất ra chứ không luôn cái việc ra đâu cô ok rồi đúng đúng đúng có lý có lý rồi chúng ta có bốn bức tranh này chúng ta thử nhìn toàn cảnh xem và xem là chúng nó có gọi là có cái mối liên kết nào với nhau không các con thử nhìn xem chắc chắn là có is there any connection among these um, four pictures I ờ, nó, think nó có thể um, thể hiện dòng thời gian này hoặc là một cái gì đó một cái event nào đó liên quan đến nhau Đức An con nói được đúng không con thử uh, nói giúp cô xem nào I think picture A, picture D is same. Um, uh, this uh, picture D is uh, first, then the picture A, and then picture B and C is the last. Oh, picture right. why I said the picture A D because picture when the picture uh, it happened is um uh, it's very hard uh, is very dangerous so because uh, have, have been some i don't know but i 13 years to rebuild uh, london again wow giỏi rebuild tái xây dựng lại đúng không có nghĩa là có thể ban đầu thành phố rất là bình yên này sau đấy thì có một cái sự kiện kinh khủng xảy ra và sau đó thì chúng ta có những uh, tranh B và tranh C là hiện tại và mọi thứ đã được xây dựng lại đúng không? Có lý nhỉ? Ok, vậy chúng ta thử nghe xem là bạn Đức An bạn đi đoán được có đúng không nhé. Ok, cô sẽ thôi lần này chắc cô không để cho con viết ở trên bảng nữa con sẽ viết ở trong chat nhé chúng ta sẽ nghe và sắp xếp xem là bức tranh nào trước bức tranh nào sau nha có thể là theo dòng thời gian đúng không? Chúng ta phải nghe mới biết được. Track 1.37 Good morning, everyone. I'd like to tell you about the Great Fire of London. Do you know when it was? Um, I don't know. Well, the Great Fire was in 1666. Look at this first picture. You can see the River Thames and the City of London before the fire. It was smaller than London is today. There were a lot of tall buildings, and the houses were close to each other. The streets were often very crowded. The second picture shows the city on fire. The fire travelled very quickly because the buildings were made of wood. Can you see all the people in the boats? Many people climbed into boats on the river because fire doesn't usually cross water. They were safe there. After the fire, the people of London decided to make new buildings from stone, not wood. Look at the building in the third picture. It's a very famous church. Do you know its name? I don't know. It's called St Paul's Cathedral. It's one of the buildings from the 17th century. You can still see it today. The people of London also wanted to remember the fire. They built the tall building in the fourth picture. It's called the Monument. It's in the street where the fire started in 1666. You can visit the monument when you're in London. Okay, So that is the end of the recording. So can you guess where did the this like this conversation take place? Where? Where? Các con có biết là cái cuộc hội thoại này nó nó đang xảy ra ở đâu không? Thì sao người ta lại nói cho mình từ um, bức tranh nọ sang bức tranh kia? I think is in um where I I said in ở đâu nhỉ? Mm, it in a school and it is in class. The teacher said to the the students. Ok, cô cũng nghĩ đấy là một cũng là một ý, tuy nhiên là mình phải để ý đến cái độ vang đúng không? Các con thấy là khi mà cái người người nhân vật chính ấy họ nói rất là vang. Sau đấy thì có những họ đặt ra những câu hỏi và mọi người xung quanh kiểu lầm bầm lầm bầm với nhau ấy thì nó có thể là đâu hợp lý hơn nhỉ? cô nghĩ là không phải trong lớp đâu ở đâu mà mình lại được học về những thứ ở trong lịch sử như này Skunja? Ờ, ở hội History class, ờ, history class đúng không ạ? History class? No, it uh, is in a museum. In... Right? Right. Wow, ở trong bảo tàng chứ. Ok, và sẽ có một người, uh... cái người nhân vật chính trong đấy gọi là gì nhỉ? Đó biết, đó biết. Hướng dẫn viên du lịch đúng không? Tour guide. Tour guide. ok cô viết tắt nhá. ok hướng dẫn viên du lịch. ok so they are in a museum and there is a tour guide talking and presenting this historical event to everyone in that museum. ok vậy các con đã viết được xem là mình các bức tranh này nó đi theo thứ tự như nào chưa ok cô đã thấy ở trong chat hướng vâng, dẫn viên du lịch gì mà hỏi lắm đấy cô hỏi á lắm người cả giáo viên người ta gọi là người ta dẫn dắt thôi ta cũng kiểu như là đây là một uh, cái bảo cái gì nhở cái ờ, rất là tươi đây là một cái nhà thờ rất là nổi tiếng các bạn có biết đây là tên đây là gì không xong mọi người kiểu ăn no no no no no nó hơi giống cái nhà trắng đấy cô cái này thì ờ, kiến trúc kiến trúc ngày xưa thì mình cũng không biết được kể cả bây, đến bây giờ thì mình vẫn còn một vài tòa nhà của Pháp ở Việt Nam ở, ở Hà Nội mà đúng không ở vài nơi cũng có kiến trúc của Pháp nữa thì mình cũng không thể uh, cấm họ là phải xây theo kiểu <laughs> nào được đúng không? Ok, cô sẽ check uh, những cái thông tin ở trong chat xem là con làm đúng nhá. Bạn Trương Khánh Linh làm là DACB. Bạn Bùi Lan Phương làm là DAC Bùi Lan Phương có viết sai chính tả hay sao? sao lại có hai câu D. Đức A này D A C B đúng rồi. Jerry, bạn Nguyễn Linh Chi viết là D A C D. Sao vẫn là D A C D là viết sai à? Ok, D A C B chứ đúng không? D này. D là cái phần trước khi cái vụ cháy này mọi thứ vẫn rất là yên bình, chúng ta có dòng sông thêm và uh, những cái ngôi nhà san sát nhau. Các con nghe được là những ngôi nhà này làm bằng gì không? các bạn nào nhớ It is made of wood. gỗ ừ, làm bằng gỗ thì mới dễ cháy thế kia đúng không? Đấy, sau đó thì chúng ta gặp một sự cháy rất là lớn và mọi người phải sơ tán hết ra ra chỗ nào mà có nước bởi vì là cháy lửa thì làm sao mà động đến nước được đúng không? Sông. Ừ. Ra chỗ nào có nước để cô đang nói chỗ nào có nước thì đây là sông. Ok. Rồi, sau đấy chúng ta đến câu C, đến bức tranh C là sau đó thì họ cải tạo mọi thứ lại và họ xây dựng lại một cái nhà thờ trong đó có nhà thờ rất là nổi tiếng ôi con biết tên là gì <laughs> biết không the cathedral church oh. <laughs> Nghe lại này. After the fire, the people of London decided to make new buildings from stone, not wood. Look at the building in the third picture. It's a very famous church. Do you know its name? I don't know. It's called St. Paul's Cathedral. Ok, đố nghe được. Lúc đầu cô Cathedral. Thánh gì nhỉ? Saint. Thánh gì? Saint Paul. Cathedral. à, đúng rồi. Cathedral có biết đúng không nhỉ? Đúng rồi. Saint Paul Cathedral. Ok, bình thường người ta hay viết là ST này chấm này Paul này thánh Paul đấy nhà thờ thánh Paul ok và bức tranh cuối cùng là bức tranh B Paul, đúng không đúng rồi cô Paul Saint Paul Cathedral ok uh, giống như là bệnh viện Saint Paul đấy con biết không bệnh viện Saint Paul ở Hà Nội ấy. đấy I know it ừ đấy <laughs> chính nó chính nó nhưng mà sang kiểu phiên âm sang tiếng Việt thì nó thành Saint Paul nhưng mà đọc trong tiếng uh, anh thì nó là Saint Paul. Đấy. Và vâng. cuối cùng thì đây họ cũng đã xây thêm một cái tòa nhà nữa, họ gọi là building. Nhưng mà cái này có tên là gì? Nó có tên là nghe tiếp này. It's one of the buildings from the in the fourth picture. Ừ. It's called the monument. It's in the Đấy. It's called the monument. The monument. The monument. Đài tưởng niệm ok chính nó để tưởng niệm cái gì tưởng niệm cái vụ ờ, này này vụ cháy cháy đúng rồi ok đó đó là một vài thông tin về ờ, cái vụ ờ, cháy lịch sử này rồi các con đã làm đúng hết rồi ok chúng ta sẽ học thêm bài này một chút nữa sau đó cô sẽ sang một cái quiz khác nha ok chúng ta có 6 câu là nhiệm vụ của con sẽ là điền đúng hay sai cô cần 6 bạn nha cô cần 6 bạn nha ủa bạn ấy, hoàng giang ơi con mất bao lâu để con viết bí bí bí bí bí bí như vậy <laughs> ok mấy cô gọi hoàng giang chưa nhỉ chưa đúng không mà cô gọi con nói rồi thôi được rồi rồi cô bắt đầu gọi đây các con đánh vào đi các con đánh vào đây đi mimi ôi mi ít thôi các bạn đất rồi tôi gọi bạn à, Hiệp là bạn em của à, Giang nhá trời con con con đánh hộ em coi hay gì vẫn là những bạn này à để cô xem là trong à, list bạn của Minh Ngọc này trời ơi cô sẽ gọi các bạn mà chưa được gọi nhá hay là không muốn được gọi vậy sao con không muốn được à, gọi vậy <laughs> honey ơi rồi hiệp rồi còn gì nữa minh ngọc không á thì thôi không muốn làm thì thôi cô lại xóa tên vậy buồn thế bạn nào bạn nào ô quế nghịch thi atino trời cao danh lưu đúng không ôi bảng cô ba đâu cô xem nào trời ơi cái chat này spam ghê thật toàn là những cái bạn này chứ hơn 99 hơn 99 tin nữa với cô cô cô tắt thì cô dầm sắp chan đầy máy rồi sắp chan máy cô Ôi rồi ok cô gọi bạn linh chi này jerry nhá làm câu số 5 cho cô ất giá hàng nghĩa là nó vào khoảng thời gian đấy hả à, cô đúng không cô ừ. chứ phải là bây giờ đúng không cô nếu không đúng chắc cái này là mình đúng rồi, thế mà khoảng thời gian đấy xảy chuẩn ra đi biết ấy cô tại vì này biết chỉ đi cũng đúng chỉ ấy cũng chả sai ra ra tham nó không cụ thể không đất đất đất tham là vào lúc đó ấy. lúc mà đó là cái lúc mà thế, cô biết chỉ đi cũng ờ, đúng đây cô nói này cái này nó sẽ sắp xếp theo trình tự thời gian có nghĩa là con có thể nhìn lên câu trước để mình biết được và là vào và lúc nào đúng không nhìn nhìn những đoạn trên ý. cái này coi như là một cái đoạn summary của cái event này và nó chỉ ra thành 6 câu để cho con làm thôi ok cao danh lưu là nó cô nè em ha em ha có làm được không con con có ở đấy không lâu lắm cô không được nghe giọng con luôn ạ xem nào có những bạn nào trong này nào Hiển có làm đúng không Hoàng Đạt Huỳnh kiên Phúc Khả Tuệ Mai Mai rất là nhiều bạn trong lớp nhưng mà chẳng có bạn nào xung phong cả cô không dám gọi gọi xong rồi <laughs> không biết đó con có làm không nữa em nào đây Tino ý con là đúng à tích cái này là đúng à? Ok, không biết bạn Emma có làm được không? Có làm được không? Cô ờ, nãy con đi chơi, con cũng không nghe kịp Con không con không biết gì cơ, con không con không làm được gì cơ. Con không muốn nghe cái bài nghe con. Con à con không nghe bài nghe á. Ờ không, cái này không không không hẳn lại đâu. Thế thì cô mở lại đó con nghe một lần nữa nhé. Track 1.37. It's called St. Paul's Cathedral. It's one of the buildings from the 17th century. You can still see it today. Track 1. Everyone, I'd like to tell you about the Great Fire of London. Do you know when it was? Well, the Great Fire was in 1666. Look at this first picture. You can see the River Thames and the City of London before the fire. It was smaller than London is today. There were a lot of tall buildings and the houses were close to each other. The streets were often very crowded. The second picture shows the city on fire. The fire travelled very quickly because the buildings were made of wood. Can you see all the people in the boats? Many people climbed into boats on the river because fire doesn't usually cross water. They were safe there. After the fire, the people of London decided to make new buildings from stone, not wood. Look at the building in the third picture. It's a very famous church. Do you know its name? I don't know. It's called St Paul's Cathedral. It's one of the buildings from the 17th century. You can still see it today. The people of London also wanted to remember the fire. They built the tall building in the fourth picture. It's called the Monument. It's in the street where the fire started in 1666. You can visit the monument when you're in London. Ok, hết rồi đấy. Thế bạn Jerry điền chữ C ở đây là là sao? Là đúng hay sai? Đức An, con có chắc là câu của con đúng không? At that time, many people lived in boats on the River Thames. người ta sống ở trên thuyền ở trên sông thêm à họ chỉ họ chỉ Ôi, nhưng mà cái... sao con chị ơi mà đúng mà cô vì cái cả lố nhuống người đang ở thêm nhưng mà họ để xem là nghe lại xem họ có sống ở trên đấy nhá cô đang nghi cái từ lift. traveled very quickly because the buildings were made of wood Can you see all the people in the boats? Many people climbed into boats on the river Because fire doesn't usually cross water. They were safe there. Vậy họ sống không? Họ chỉ gọi là tạm thời thôi chứ. Đấy thôi ạ. Ok. Rồi để cô xem tiếp nào. Houses were made of wood. Uh -huh. Jerry, Jerry sao con lại làm là chữ C? C là sao? là dạ đúng hay sai là vâng, chua sai hình nó như thế thì con làm như vậy thôi hi không con phải nghe thông tin chứ xem là cái um, nhà thờ Saint Paul này nhà thờ Thánh Paul là đến bây giờ là được bao nhiêu tuổi rồi nghe nhá cái này thì họ không nói luôn cho mình là bao nhiêu tuổi đâu họ sẽ cho mình một cái thông tin để mình phải làm làm phép tính một tí đấy It's called St Paul's Cathedral It's one of the buildings from the 17th century. You can still see it today. Đấy. Cho mình một cái mốc thời gian đúng không? Họ cho mình cái mốc thời gian là cái nhà thờ này được xây dựng vào lúc nào. Đó, thì mình phải trừ thôi, mình làm phép tính chút. Hơn 300 300 năm tuổi rồi. Là đúng hay sai? Ok. Em A là con làm câu cuối là đúng đúng không? Là true đúng không? Lại check nhá. The people of London also wanted to remember the fire. They built the tall building in the fourth picture. It's called the Monument. It's in the street where the fire started in 1666. You can visit the monument when you're in London. Rồi, cái The Monument này cái đài tưởng niệm này nó được xây trên cái con phố mà cái vụ hỏa hoạn này diễn ra câu 6 là The Great Fire of London started in the monument có lý nhỉ true này đây là false đúng không true và cuối cùng là false có nghĩa là uh, cái câu cuối nó hơi bị uh, kiểu misinformation à. tí đúng không không phải là cái trận cháy này nó diễn ra ở ở cái tòa trong monument này mà nó diễn ra trên cái con phố đấy thôi ok đấy mình phải bám sát vào thông tin người ta cho nha ok thế là bây giờ là mấy giờ muộn rồi muộn rồi chúng ta sẽ đi tiếp thôi cái này chúng ta sẽ hẹn buổi sau làm nhé bây giờ cô sẽ vào cái quiz tiếp theo là một cái quiz xem nào possible này trước ờ, còn sau đấy chúng ta sẽ làm looking tiếp theo chúng à? quiz quiz trước sau đó đến looking ok rồi cô sẽ gửi link này chờ tí chờ tí rồi yo yo yo bài này nó sẽ khó hơn bài trước một chút cô sẽ hỏi kể cả những cô sẽ hỏi cái kể cả theo quy tắc và bất quy tắc luôn nhưng bây giờ con phải viết không ai cho chọn không cho chọn giờ phải viết vào nha các ờ, con hầu hết là cũng đang học cấp 3 đúng không và mình chắc chắn là phải mình phải nắm được cái thông tin về cách triệu từ thì quá khứ đơn ok tăng cô, độ em đã tập với cô nhá em có hẳn một quyển tra từ luôn có cả cấu trúc thế là tốt chứ sao các con dùng từ điển hay các con dùng hay là con tự viết ra như nào em nói thật với cô rằng em học một một nhóm lớp một lớp nam thế là ừ. em được tặng quyển đấy nó là không ý cô là cái quyển đấy là đã được soạn sẵn ra rồi gì hay là con tự viết hay như nào soạn sẵn này ờ, nó là gọi là quyển từ điển đúng không có phải quyển từ điển không, không nó còn có cả cấu trúc cơ. Ờ, ok. Tổng 20 tốt. unit. Kiến thức à, lớp 5, là... lớp 6 ý Ồ, kiến thức tổng hợp của lớp 5, lớp 6. Ok. Thế tốt quá gì ôn thi ngon ơ ờ, đúng không? Bình thường thì cô lại không mua cái quyển đấy, cô cứ tra trên quyển từ điển thôi. Ngày xưa cô cô thích đi mua từ điển của cô đã có một quyển từ điển to đùng 3.000 từ rồi. 3.000 từ đâu? 10.000 từ chứ nhỉ? Nói chung là quyển giấy cộp thế này của Oxford nhưng về sau cô cũng phải đi kiếm một quyển bỏ túi từ điển bỏ túi của Oxford để thỉnh thoảng để mang theo người để tra ấy. chứ không mình không thể bê cả cái quyển to đùng to đùng đi theo người được Nên Oxford là... có bộ từ điển ừ. bỏ túi mà cô có bộ có mỗi mấy trăm từ rồi ừ cô thấy nó khá là Oxford Pocket Dictionary đúng không đấy là đấy. quyển Neural Up của em đấy cô Neural đây. Up 3 quyển Ô, này con gọi là quyển này như kiểu là kinh thánh của cô vậy <laughs> này trước mang đi học ừ. đấy cô mua quyển này y hệt chính quyển này luôn còn ở nhà cô thì có cái quyển to đùng hơn thì là cái quyển to này đó cô, hồi trước cô, cô mua quyển đấy là quyển neural up của em lớp neural up ba của em à neural up là một cái giáo trình đúng không con neural up là một cái giáo trình mà ba Neuro up giống như kiểu sách giáo khoa cậu ấy xếp bài tập ừ. đấy cô Đúng không? chính nó chính nó. Chắc là trường con học cái quyển này đúng không? Có vài trường học cái quyển cả quyển Nat National Geographic. Ờ. Nhắn đi cô. <laughs> Thôi bắt đầu nha. Trời đất. 22 bạn. Ôi bắt đầu bắt đầu bắt đầu. Bạn nào chưa vào kỳ thì uh, vẫn có link ở trong phần chat ra vào lại nhé. con Miss gửi link lại được không ạ? Đấy, cô gửi vào trong uh, ờ, đây gửi lại nhé. Vâng có bà ừ. con chưa vào được hả? Ok vào lại dạ, nha. do dạ do vâng. là con mấy con hết pin nên là một à. hồi đợi à, một hồi. Lúc ờ, nào mấy con hết pin vậy? Bình thường là cô mà dùng máy tính ấy, mà dùng lâu ấy thì cô phải cắm sạc liên tục. Đấy, con cắm sạc vào nhá. Ok, giờ bắt đầu. Chơi tiếp. lát lát cô xem lát cô xem ờ, ok xem nào Thế đây là câu nào nhỉ Last night, last Saturday. Yesterday. Ơ, câu nào là câu today à con? Có thấy vẫn bình thường. Ở ờ, lát, lát xem nào. ね。 lên gọi cái tôi số 5 rồi Đâu đâu Sao lại bị sai nhiều thế này Có sai hai câu hả Nhớ đánh đúng rồi nhá Ơ bạn Trường không làm là Bạn Kenna Minh Chí đâu Minh Chí với Thủy Dương vào lần hai hả Ôi thế này mình hiểu rồi Áo của dương này không được đấy em em có cần đấy em đúng hết ôi lúc này máy máy là con lớp phải bốn mươi tuổi quá em rồi không là mọi chuyện cô đấy em chưa giỏi không rồi con là ai vậy cô siêu xấu siêu xấu đúng không ok ok rồi cô hương chưa xấu lắm giỏi thôi cô em nha cô chuẩn bị em đây khi nào chúng ta có top 10 thì cô sẽ em top 10 giờ vẫn chưa full này nào đủ top 10 các bạn thì cô em nó thấy không khi nào đủ top 10 làm đủ cô nghĩ là top 5 thì sẽ vẫn cứ yên vị thế này rồi á ta có hai bạn đồng giải nhất là bạn à, trương khánh linh và bạn à, hoàng giang ố bạn lily bạn leo rồi Mèo nhà chồng đâu? Có ở đâu vậy? ở đây 68 Cô xem lên đi xem nó là từ mấy cô Đây rồi Cô đợi lúc bạn Liên Linh Hiền phòng nha Cô đợi lúc bạn Em đâu cô Nhọc bắt cọc đấy á con Đây á Con đang ở 6 này cô bước xuống cho con xem đỗ thu thủy jenny jenny đây đỗ thu thủy đúng không con không mấy bạn thì cô mấy bạn cũng là lại đấy cô cô trực đấy ơi bình an là không được rồi em em em em nhá thôi ừ. cô phải xin phép bạn Bình An là bạn làm lại cô không thể chấp nhận bạn ở đây đâu đó nhá bạn này con đứng tắt máy vậy cô rồi chúng ta phải công bằng rồi em em ơi công bằng biết bạn kinh quá xem nha vâng chúng ta có động từ ít và là từ gì s s s này rồi rồi ôi ha thế này mèo nhà chồng à con đang chuyện từ ít quá khứ là ate nhá eat ate eaten we didn't cô vừa nói là gì chúng ta có trộn từ giết rồi thì watch không có chia nữa đúng không để nguyên thể đó when sẽ when đây là câu hỏi dạ, yes no question did you ok did là trợ động từ của milio mi millenarios cái gì từ tên mà trò chơi hả won the, à từ tên của nhóm hay sao won the game last Friday ok won win won won vừa mới nói xong bạn nào còn trả lời sai ôi ôi Thủy Dương ơi <laughs> không để Việt kia nhá Việt Việt kia sai ok hát hát sang sang quá khứ là hát rồi câu này chắc cô không cần nói nhiều nữa mà accuracy vẫn còn 56% là sao? Peter didn't saw, à didn't see, ok, <laughs> nhớ. didn't see, có, <laughs> trời ơi, tôi rồi. Cô cũng sai mà. Con đúng. Cô bị nghĩ đến cái câu của bài trước. <laughs> Last night. Cô last night con lạ lắm. Didn't go. The park with us. Ok. I cried. Ok, cry này phải biến đổi thêm à, bỏ y dài thay bằng y ngắn thêm y đi I cried yesterday because I was sad Ôi, cô còn có bạn quay như là ừ, động coi như là cái này hả writing vâng ờ cô thấy cô thấy nhiều bạn làm sai quá chúng ta đã học quá khứ quay writing my friend and I played ok quay như là thì hiện tại tôi accuracy 60%. My mom gave, give, gave, given. Rồi ok, được. Không không không kịp lúc kết đâu cô. À, mình là suggestion. I took. Là blockade đi cô. I didn't do. Ờ, ừ. chữa xong đã. My mom and I make a delicious chocolate, a chocolate cake. Okay, make and make. Cookie. Did you drink? Ok, chúng ta có động từ ở đây thì chúng ta phải trợ động từ chết. Có động từ là phải dùng trợ động từ nha. I didn't have. Ok. Did you wear? Wear là nguyên thể, wore là quá khứ không được chọn nó bởi vì có chậm từ did rồi. Tại vì nó không có I là fed. Đây là Feed là cho ăn, đây là nguyên thể, đây là quá khứ của feed là fed. Feed feed feed. Bất quy tắc đúng rồi. I swam, swim, swam, swam đúng không? I swam in the pool last Saturday sát sau rồi I didn't sing ờ, ok I didn't sing có did nên để nguyên thể là sing cuối cùng did you buy anything at the mall yesterday ok cái từ đấy con đọc là gì các các con học Bob, này á không à, được thì trong Bob. trong câu nghi vấn không thể Bob. có động từ trong câu diễu nhớ Hỏi. không phải là không động thể từ có động từ được chia ừ, phải động từ nguyên thể ok xong xong xong một lúc kết thúc Lookit thế luôn là cô cô tìm Lookit cô thấy Lookit. bài của nó không được hay bằng ấy bài của nó không được hay bằng à đúng ấy cô còn không hay nhưng mà tụi con nhận cách chơi cô <laughs> ok thế thì dạ. okay. liền này sao bây giờ chúng ta chơi cái gì bây giờ dạ yeah, giờ luôn á Ôi, racing single Tower of Doom. defense Lần lần lần mình thử cái khác rồi cô. Tower defense. À. Con tower defense. Quên chơi Cho đúng rồi. Map map map sunny meadow, lost desert, abandoned mine, abandoned mine đi. Có cái này có có sữa nha bắt đầu bắt đầu bắt đầu Ôi, trời hết giờ rồi con ơi cái này khó đấy cô ra đây cô cả giờ đi cô chờ nó lốt cái link lên nghe co con chờ <laughs> đây đây đây có rồi có rồi có rồi nó ờ. lốt link hơi lâu có bên nhà anh đi cửa máy của cô sắp hết pin rồi này cũng sẵn chơi đi con ơi nếu không vào được thì vào blockit.com cạch chéo play và nhập code nhá các bạn không nhắn tin vào trong chat nữa để cô gửi lại link này ok Game on, baby. Game on. Thật là nhanh nha, thật là nhanh nha. Nokia thần trưởng, ok. nay cô không mang hôm nay cô không mang điện thoại về nên là cô không vào chơi cùng các con được cô và cô sợ vào chơi cô lại thắng quá như hôm trước thì cũng hơi ờ, hay cho lắm thôi trò này khó cô <laughs> cô ngồi ngoài cuộc ok bắt đầu nhá bắt đầu nhá được chưa bạn nào chưa vào được cô cô từ cô em đang em đang ờ, cô cô từ nãy hết còn ba mươi mấy bây giờ xuống hai chín rồi bạn Trang vâng. cũng cự phải đi làm việc khác chứ đúng không? Không sao mà có thể chơi với mình. Rồi được. Vừa đi cự. Mình buồn ngủ quá. Sao nha? Sao sao được chưa? Được chưa? Được chưa? Sao đi. Con bé có tùy co thôi à. Sai. Ôi, cái nhạc này hay đấy tính mới đúng cô ạ nào mà có hiện luôn cả Chơi gì nào thì cũng không biết luôn ý Tầm đài của sao? À, ăn được sao à? À, kiểu như mình bấm vô đó là mình sẽ có được Rồi, ờ, con tập trung chơi đi, tập trung cả Cô, cô nghe tiếng chứa này, cô thôi chết rồi cô ơi Sao? Có gì có tiếng ở nước ngoài nữa cô Thế á? Cô giáo nhiều cách chơi ba lan thế chờ cô chờ cô cô tìm à, cô tìm trò khác cho ơ có tiếng nước ngoài nào cô xuống cuối cùng với cô ạ à. con nhớ ra rồi cái con này biết, có tiếng con biết rồi cô dịch ra cô con dịch Kẹo ra đi. con nào viết đúng chính tả câu nào viết đúng chính tả linh google dịch con à, tìm nếu mà không nếu mà một bạn câu nào các bạn cũng không hiểu câu nào con hiểu con làm Cái gì ấy? Ờ. Cổng treo cái gì? Cô nghe các con đủ khả năng để hiểu cái câu này á Câu nào là câu đúng đúng không? Chọn đáp án đúng, cứ chọn đáp án đúng là được Ui, wow, mèo nhà chồng giỏi vậy bạn trương thành Linh và bạn Snake Nên mà có mấy cái từ mà ngôn ngữ khó hiểu á, do Google dịch Con không cần hiểu cái cái câu đấy, con chỉ cần chọn đáp án đúng thôi chọn nó Ui, bà chưa bị lên tỏi mà ấy Cô thấy bỏ xa bạn khác đúng không? Annoying duck! Annoying duck! He just fell up fast on your board! nhìn vào hư không tôi nhìn vào cửa bạn xếp hạng ôi bạn linh trương bạn bỏ xa các bạn khác quá luôn wow có giữ được vị trí số 1 không có ba vị trí đầu tiên đó linh chưa mạnh linh nhà nhà chồng cả, vũ thì dương final boss, a terrible enemy approaches next round. Final boss để ghê chứ ra còn 30 giây bạn Thom và bạn Ngọc không làm à bạn Sunflower, bạn Mai Mai hay bạn Trúc Ồ, có phải là các con bị cướp không? Có bị cướp kiểu sao của nhau không nhỉ? wow, không wow. bây giờ con con boss nó em mất rồi ờ chưa kịp chưa rồi thế rồi em lại không hiểu cho lắm cô ạ cứ không, không hiểu á vâng. cô không được chơi mà bây giờ hiện tại cái máy của cô ấy đang tắt nữa rồi lại đang rồi cứu cô cặp cái này xuống rồi ok cô cô con chết rồi chơi nó cứ làm sao ấy thôi lần sau mình chơi câu cá dễ hơn đúng rồi chơi câu cá dễ hơn à <laughs> ok à. Vâng. Cái này hãy mà cô. chơi trò này khó hiểu quá khó hiểu à? có khó hiểu chỗ nào khó hiểu nãy giờ mà con không mua được cái hỏi. con mà kiểu số 3 luôn nhỉ. thế á còn mua được mà em thấy hay mà bố em thấy trò này hay cô không biết nữa bây giờ mà hiện tại máy của cô nó đang ờ, máy của cô bây giờ nó đang nó đang tắt mất rồi cô cũng không biết là tắt nó như nào đây, thế thì uh, bây giờ là 9 giờ 15 rồi con tự ao ra khỏi phòng nhá thế cô sẽ xử lý lại cái máy của cô thì cô mới tắt được chết tôi rồi bye teacher ok goodbye các con bye teacher ừ. hẹn gặp bye teacher bye teacher goodbye cô ấy cô không biết à đây rồi trở về rồi ok ờ. bye bye bye bye hẹn gặp lại vào chủ nhật good ờ. night goodbye. bye, bye.